Ờ, xin chào quý vị các bạn hôm nay uh, tôi xin giới thiệu với quý vị các bạn cái dòng xe tải Hyundai Mighty 110SP D219 đây, uh, đây là phiên bản mới thay thế cho phiên bản uh, Mighty 110S uh, máy F140 thì hiện tại bây giờ nhà máy Hyundai thành công đã thay đổi cái dòng dòng dòng dòng, dòng máy uh, nắp trên cái con xe này nó chuyển thành máy uh, cũng vẫn là máy D4 GA nhưng mà công suất nó nâng lên 10 mã lực so với phiên bản trước thì phiên bản này nó là 150 mã lực Đấy. Ờ, còn ờ, tất cả các cái ờ, thông số kỹ thuật và kích thước thùng xe thì nó vẫn giữ nguyên Đấy, quý vị các bạn đang xem đây là con con Mighty 110S nhưng mà con 110SP thì nó vẫn như thế này thùng bệ nó vẫn nguyên bản đây là thùng bui bạc mai tim một khối s quý vị và các bạn xem này, thùng đây là thùng uh, cơ bản của nhà máy à, sắt gầm bệ của, của xe còn đây là lốp xe lốp uh, lốp DLC uh, kích cỡ là 825R16 Đấy tải trọng cho phép con này là 6 tấn 9 Đấy, quý vị nhìn ờ, phần ờ, gầm bệ của của, của xe Đây, lốp trước của, của xe cũng là 825R16 lai chắc đây uh, mặt mặt trước của xe nó đúng theo thiết kế của cái uh, dòng xe tải uh, nhập khẩu nếu mà quý vị các bạn đã sử dụng cái dòng xe HT72 nhập khẩu hay HT72 Gold đấy thì quý vị quý vị cũng biết hoặc là mấy con xe HT78 à, cabin nó vẫn thiết kế theo kiểu này cái mặt ca lăng uh, tản nhiệt này à, có đường viền mạng chrome ngoài ra thì ờ, cái chân gương của của xe thì ngoài như thiết kế này thì nó có chân gương ờ, lắp ở phần trước để cho quý vị có thể thay đổi vị trí của chân gương tùy theo cách quan sát của từng người mà có thể lắp ở cánh cửa hoặc là lắp ở phần trước cabin đây là à, khi mở cabin ra đây là phần à, bên trong nội thất của cả của xe đây là phần cánh cửa của xe à. có cánh cửa thì à, tích hợp khóa cửa tự động có con có có có có motor chuột để chờ có cổng chờ để nắp thêm khiển, khiển điều khiển từ xa Ờ, kính chỉnh điện đây là phần ờ, chân côn chân phanh của xe phần ghế lái ờ, đây là thông số lốp của xe được dán trên cabin này và áp suất áp suất lốp đây là gioăng keo gioăng cánh cửa con này đóng mở ra đóng vào rất nhẹ nhàng Đây là phần trần xe trần xe nhìn chắc chắn đúng là hàng nhập khẩu của khác đây là phần ờ, ghế ghế thì thiết kế cho ba người ngồi bảng đồng hồ táp lô của xe đây là các cái ờ, công tắc chờ của của xe và có công tắc ờ, phanh khí xả phanh khí xả nó sẽ tích hợp ở ở phần uh, vô lăng đây một lát nữa tôi sẽ cho quý vị các bạn xem đây phanh tay dạ. Zario tích hợp đây là phần phanh khí xả đây, on off này các bạn nhìn này Đấy, on off phanh khí xả đây, đèn đến pha đến cốt pha cốt của xe đây hộp thông gió của xe đây, cốp để đồ đây là bộ đồ nghề theo xe còn đây là sàn thùng của xe đấy, sàn thùng mũi bạt đấy bên trong thùng mũi bạt là con Mighty 110S thì cũng thấy con 110SP thì nó cũng vẫn thế này kích thước thùng của nó vẫn là lọt lòng nó ở 4m98 ờ, cao 1m85 mà rộng 2m05 cung xương hàng rào sàn này là sàn tôn đen à, phẳng dày 2,5 ly ờ, đây phía sau từ nhìn từ phía sau của thùng ờ, đây, có lốp dự phòng đằng sau lốp dự phòng một lốp thôi nhé một lốp dự phòng đà, đà ngang của xe của thùng đà ngang này nó bằng uh, à, sắt hộp sắt bộ phi 20 20 40 dày 1,4 ly đây là lọc uh, thô lọc thô của lọc nhiên liệu lọc tách nước đấy, cái phần tách nước ở dưới đấy đây cầu số cầu sửa xe cầu chủ động đây quý vị và các bạn có thể ờ, xem cái phần ờ, xe chassis đây cái xe chassis đang để bên cạnh nên là tôi quay luôn cho quý vị và các bạn xem Đấy, phần uh, ờ, chassis của xe này gầm bệ này Đấy, các cái um, hệ thống phanh điều chỉnh uh, cân bằng lực phanh này. đó. ống xả ống xả này uh, do xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 nên là ống xả của nó có tích phật tích tích hợp phần lọc lọc khí xả để giảm thiểu ô nhiễm môi trường Đấy, cái bầu lọc khí xả rất to bình dầu bình nhiên liệu 100 lít 100 lít quá an toàn rồi hộp số rồi phanh tay này Rồi, là ờ, bầu lọc khí xạ ống giảm rung Rồi, ống giảm rung này còn ờ, phanh khí xạ này phanh khí xạ dạng bướm cánh bướm đây phần động cơ CRDI Đó. động cơ D4GA động cơ này thì bền bỉ thì khách yên tâm khi sử dụng còn Mighty 110 SP ấy, thì nó động cơ vẫn thế này nhưng mà nó nâng cấp hơn về cái mã lực hàng chọn Hyundai Camry CRD, đây, nước làm mát cái nước phụ à, bầu trợ lực chân không quý vị có nhìn thấy góc ở bên trên này không